xanh tươi sáng Việt Nam hơn truth device is really too pale. Chào dạ mừng vâng, quý vị và các bạn, đây là sân vận động Anh Dũng. Trước mắt chúng ta đó là loạt trận thứ hai trong khuôn khổ bảng B giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam. Trận động cuộc đối đầu giữa Mỹ Tân FC và Minh Tiến FC. Đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng dành cho cả hai, đặc biệt là đối với Minh Tiến khi ở lượt thi đấu đầu tiên. Họ thi đấu hay tuy nhiên đã vấp phải sự kháng cự rất lớn đến từ đối thủ Lục Thịnh và trước một đối thủ đường kim vô địch Lý Tâm thì chắc chắn khó khăn nó sẽ cao hơn Tuy nhiên chúng ta hãy cùng chờ xem với sự quyết tâm cao độ Ở những phút vừa qua Có giúp cho Minh Tiến đứng vững ở trận đấu này Và tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở giải đấu lần này Một trận đấu cực kỳ quan trọng dành cho cả hai Như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu Để quý vị và các bạn tiện theo dõi chúng tôi xin giới thiệu đội hình Danh sách đăng ký của cả hai ở trận đấu ngày hôm nay Về phía Minh Tiến FC họ ra sân với trang phục toàn đỏ bảo vệ khung thành bên phía phải bàn nhỏ của quý vị và các bạn với thủ môn mang áo số 1 đó là Văn Hưng số 5 Văn Tùng số 7 Văn Hoàng số 8 Phương Nam số 9 văn Trung người mang mang thủ quân số 11 Tiến Luật số 36 hướng Phương và số 94 đó là Văn Luân trong khi Mỹ Tân FC họ ra sân với trang phục màu xanh navy và xanh da trời bảo vệ khung thành bên phía tay trái bàn nhỏ của quý vị và các bạn với thủ môn mang áo số 1 đó là Văn Sĩ số 3 Đình Huy Số 5 Tuấn Anh, số 6 Đại Thăng, số 7 Văn Định, số 8 Văn Khải, số 9 Văn Tuấn, số 10 Văn Thính người mang mang thủ quân, số 11 Ngọc Trinh, số 12 Văn Cường, số 13 Văn Phương và số 15 đó là Anh Vinh. Đó là danh sách đăng ký thi đấu của cả hai ở trận đấu mà chúng ta đang theo dõi. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc thì các thủ Mì Tân FC họ đang khẳng định được sức mạnh của mình với những được dâng lên cao và áp sát khung thành của Văn Hưng. Hiện tại thì trời đang có những hạt mưa nhẹ và chúng ta hy vọng sẽ có thêm một cơn mưa. Trên điểm đó không vào. Đó là cơ hội ngon ăn đầu tiên dành cho Bình Thuận FC. Người vừa tiếp cận và ra chân đó là Minh Hoàng. Một lời đe dọa về sức nặng mà cầu thủ Bình Thuận FC dành cho Bình Tiến FC dành cho Mỹ Tân ở trận đấu này Không được Trọng tài nói không với tình huống đáp phạt Cả hai đang chơi rất quyết tâm Đó là Phú Luật Văn Hoàng Đó là tình huống cắt bóng đến từ Anh Vinh Và đã biên cho các thủ đấu Diệu trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của các trọng tài và chắc chắn đây là một bàn so tài đỉnh cao xin chào Messi Trùng xin chào Tuấn Mai đó là pha can thiệp kịp thời đến từ Văn Hoàng đường chuyển quỹ đâu rất hay vẫn đang là cao thủ mỹ Tên. đó là pha xử lý bóng của ngọc trinh vẫn là trinh không được bóng vẫn còn tranh chấp khá quyết liệt sức nóng của trận đấu thì chúng ta không gần với bàn hưởng đối với mỹ thần thì họ đã có ba đội điểm đầu tiên khi đè bẹp đối thủ với tỷ số là sáu 2 ở trận gia quân lại không được đó là pha dứt điểm công chúng ta bóng của phương nam minh tiến fc cần phải tận dụng tối đa những tình huống mà họ tiếp cận được khung thành của văn sĩ ngọc trinh khá bất ngờ khi Bình Tiến FC là những người có những cơ hội ngon ăn đầu tiên ở trận đấu này. Các thủ áo đỏ cần phải tận dụng tối đa Ngọc Trinh Đây là Văn Cường Văn Tính Văn là Tính Đó là Anh Vinh Anh Vinh không được Không được là vào tháo Đó là và ra chân cực kỳ chất lượng của cầu thủ mang áo số 15 đó là đẳng cấp và sự giả dơ đến từ nhà đương kim vô địch một pha ra chân ở khoảng cách xa tuy nhiên nó quá hóc hiểm và không cho thủ môn đối phương bất cứ một cơ nào rất hay không được đó là pha ra chân của văn hoàng văn hoàng đã có hai pha ra chân ở trận đấu này 台湾。 áp sát kịp thời đây là văn thính thế trận vẫn đang 50 50 tuy nhiên Vĩnh Thần FC là người tận dụng tối đa một cơ hội mà anh Vinh ra trận rất mạnh và đó là bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này bóng vẫn còn trong sân những ngày hội thực sự mà bóng đá Thanh Hóa tại miền Nam đang diễn ra mới kết thúc giải vô địch toàn thành Thanh Hóa tại miền Nam diễn ra ở trung tâm thể thao Depot. và đây là những lời khẳng định thứ hai về mặt trận niềm đam mê trái bóng với trái bóng tròn mà quê hương Thanh Hóa tạo ra ở khu vực miền Nam rất hay và đang là hoàng sút không vào đó là lời đe dọa đầy đánh thép của Văn Hoàng dành cho cung thành của Văn Sĩ một tình huống rất bóng thuộc trọng vào trung lộ sau đó quăng chân rất nhanh với tài năng của mình thì bạn sĩ vừa cứu thua và sẽ có tình huống đá phạt góc dành cho Bình Tiến FC bóng vẫn còn trong sân đây là tiến luật văn hưng rất nhanh xuất hiện bàn thắng thứ hai đó là pha ghi bàn của thủ quân văn tính cướp bóng rất nhanh và nhấn hai nhịp sau đó quăng chân quyết đoán một lời khẳng định 2-0 dành cho cầu thủ mỹ tân rồi hai pha dứt điểm trúng đích và họ có liền hai bàn thắng đó là sự khác biệt văn hoàng đó là đường truyền của ngọc trinh đây là văn cường ngọc trinh anh vinh không được lần này thì văn hưng đã làm chủ được tình hình phương nam mỹ tân fc thể hiện một sự cao tay và già dơ kinh nghiệm đó là lỗi đá biên của thuộc về mỹ tân fc chuyền văn cường dứt điểm đi trọng tài vẫn chưa xác định đó là bàn thắng quá đáng tiếc bóng tìm đúng cột dọc quá may dành cho mỹ tên fc một cơ hội thực sự ngon ăn công bằng mà nói thì các thủ bình thiên fc họ xứng đáng có bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại đã có những tình huống ngon ăn được tạo ra Xin chào Hoàng Hải. Chào Phạm Hùng. Không có gì khó khăn dành cho Văn Sĩ. Đèo bám cực kỳ khó chịu. Cầu thủ Bitan họ đang trồn phép sinh. Và điều này đang gây ra vô vàn khó khăn dành cho những tình huống tổ chức lên bóng bên phía Minh Tiến. Văn Hưng. Ngọc Trinh đã cài người quá khôn ngoan. Vẫn đang là Trinh. Chuyển bóng tốt. Văn Hoàng. Ngọc Lạc là một trong những miền ờ, huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Một người một trong những huyện có nền văn hóa đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa. Họ đang tạo ra cơn sốt thực sự với niềm đam mê đến từ môn thể thao vua. Bằng lên cắt bóng rất nhanh, đó là anh Vinh, không được. Cầu thủ mang áo số 15 có tốc độ kinh hoàng. Tiến luật, vẫn đang là luật, đi bóng ngay. Anh Vinh hai pin đó là thủ môn Vận Hưng đã mang ra kịp thời Ngọc Trinh trọng tài xác định sẽ có đá biên dành cho Minh Tiến FC Đây là Văn Hưng xin chào bạn Văn Vân chào Trung Bùi xác định sẽ có đá phạt dành cho Minh Tiến. Tiếp tục một tình huống đá biên dành cho Cao thủ áo đỏ. Tiến luật. Ngọc Trinh đeo bám quá khó chịu. Đó là Văn Hưng. Đường chuyền chính xác. Dứt điểm công được, hơi vội một chút. Đó là tình huống xử lý bóng đến từ Văn Trung. Công đó là Phương Nam đây là văn thính anh vinh cài người quá khôn ngoan tiến luật thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua được hơn 1 phần 2 đây là phút thứ 13 của hiệp thi đấu thứ nhất và cao thủ Mỹ Thần FC họ vẫn đang tạm dẫn với tỷ số là 2-0 bằng các pha lập công đến từ thủ quân Văn Tính và Anh Vinh Văn Hoàng quá khó khăn cho những tình huống tổ chức lên bóng và tiếp cận được khung thành của Văn Sĩ bên phía Minh Tiến FC khi họ đang vấp phải một sự kháng cự và lối chơi phép sinh bên phía Mỹ Tân đấy là văn sĩ văn hoàng một đường truyền quỹ đồ tốt không được hơi cao đó là pha quan sát và chuyển bóng khá hay của hoàng ngọc trinh và bằng lên cắt bóng chủ động của văn hoàng vẫn đang hoàng văn hoàng đang được bố trí chơi vị trí phi sổ đá biên dành cho Minh Thiên Đắc Sĩ. Văn Hoàng. Vẫn là Hoàng. Rất đẩy mạnh. Vẫn bóng không để anh Vinh. Đấy là Ngọc Trinh. À Văn Cường. Rất hay. Đây là Văn Tính. Đường truyền chính xác. Văn Cường. Vẫn đang là Cường. Văn Hoàng vẫn là hoàng bóng vẫn còn trong sân dứt điểm đây. đó là pha bóng của văn cường đã bọc rất tốt như vậy là sau tình huống cản phá thì văn cường đã gặp bị đau và tạm thời rời rời khỏi sân vào thay đó là văn tuấn cầu thủ mang áo số 9 vừa là đã bất ngờ đã có bàn thắng dành cho Minh Tiến rồi khoảng cách hiện tại chỉ còn lại là một bàn hai một bàn thắng được tính cho thủ môn Văn Hưng Văn Đình cũng đã được tung vào sân bên phía Mỹ Tân bóng tìm không con dọc đó là pha ra chân của Văn Tuấn Văn Tính sẽ có tình huống đá biên dành cho Bình Tiến FC Văn Hoàng đây là Văn Luân Văn Tính Đường truyền tốt Thủ môn Văn Hùng đã phải băng ra rất xa Xuất hiện, Không vào Bóng lại tìm lỗ con dọc Còn 5 phút thời gian thi đấu chính thức ở hiệp thi đấu đầu tiên. thì số hiện nay vẫn đang có lời dành cho Bí Tần FC, tuy nhiên khoảng cách hiện tại chỉ còn lại là một bàn. Khi Minh Tiến FC vừa tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Để Văn Trung chính xác có thể ra chân đó là pha ám sát đến từ Ngọc trinh hai cầu thủ mang áo số 11 vừa có pha đối mặt Tiến Luật đó là văn tính vẫn đang là tính hơi mạnh một chút văn tuấn đấy là văn tính bóng tiếp tục nằm trong chân của tuấn nhịp chạm cuối cùng bóng đi hơi dài đấy là văn hoàng một bóng không là ba đến một không được văn hoàng Văn Long không vào đó là pha trích mũi đầy táo bạo của cầu thủ mạng áo số 7 lần này thì văn sĩ đã chơi cảnh giác vẫn sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ đỏ Ngọc Trinh Vẫn là Ngọc Trinh Đó là pha ra chân ngay Tuy nhiên bóng đi ngay vào vị trí của Lê Hưng Dứt điểm lên đó là bàn thắng của Văn Hoàng hai đều rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của Minh Tiến họ bị dẫn trước hai không tuy nhiên một lối chơi quyết tâm và cố gắng đã giúp họ có được hai pha lập công và người ghi bàn săn bằng cách biệt đó là Văn Hoàng người chơi khá nổi bật ở trận đấu này sự quyết tâm cao độ đến từ cao thủ áo đỏ một trận đấu đang đầy kịch tính đã có bốn pha lập công và chia đều cho cả hai sẽ có phút hội ý dành cho bình tiến fc vâng xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với sân vận động anh dũng à, cùng theo dõi buổi tập thuật trực tiếp à, trận đấu giữa fc mỹ tân và fc minh tiến ở lượt trận thứ hai của vòng bảng à, tại khuôn khổ bảng a à, và kính thưa tất cả quý vị thì tất cả danh sách những tấm lòng vàng những nhà tài trợ và những mạnh thường quân chúng tôi chạy chữa ở trên màn hình à, và xin cảm ơn à, sự đồng hành của tất cả quý vị cũng như là những nhà tài trợ những nhà đầu tư và mạnh thường quân à, và hy vọng à, giải đấu của chúng ta à, sẽ một à, ngày một thành công hơn nữa chúng ta điểm với những phút tiếp theo ở hiệp thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng A đó là cuộc đọ sức giữa Mỹ Tân FC và Minh Tiến hai đội đang tạm hòa với tỷ số là hai đều Mỹ Tân FC họ thể hiện một sự già dơ kinh nghiệm và đó là xứng giành của nhà đương kim vô địch khi họ có liên tiếp hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước tuy nhiên một Minh Tiến FC chơi quá quyết tâm cộng hưởng một chút may mắn đã giúp họ có được hai bàn thắng săn bằng cách biệt Văn Luân rất nhanh chân đĩa đi không được đó là pha cắt bóng kịp thời của văn tuấn phạt góc dành cho minh tiến fc đúng là cuộc đỏ sức đầy đỉnh cao trong khuôn khổ bảng a không được một pha phối hợp đá biên chính xác đáng tiếc là pha úp điều của Phan Hoàng bóng đi cao hơn khung thành đây là Văn Tuấn một bóng khá nguy hiểm Văn Hoàng và đây là Hoàng không vào trọng tài nói không có tình huống đá phạt đó là tình huống cắt bóng an toàn của Văn Trung Văn Tính đã biên dành cho Mỹ Tân Văn Hoàng rất chính xác không được nhịp chạm đầu tiên bóng đi hơi mạnh đó là pha xử lý của Tiến Luật đây là Văn Tính Văn Tính bàn thắng thứ ba một pha xuất hiện giống như dễ đất truy lên và người ghi bàn đó là Văn Định cầu thủ mang áo số 7 trước đó chúng ta phải kể công rất lớn tới tình huống cướp bóng và đi bóng của thủ quân Văn thính 3-2 dành cho Mỹ Tân bàn thắng của Văn Định được ghi ở phút cuối cùng thời gian thi đấu chính thức đây là Văn Hoàng dứt điểm dứt điểm đấy không vào đó là tình huống xử lý bóng của Văn Luân và đúng lúc này trọng tài cũng đã lôi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu trong khuôn khổ bảng A giải bóng đá Ngọc Lạc tại miền Nam kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Mỹ Tân đang tạm dẫn với tỷ số là 3-2 xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp hai của trận đấu này Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu lượt trận thứ hai trong khuôn khổ bảng A. Giải bóng đá Ngọc Lạc tại miền Nam. Trận đấu giữa các thủ Mỹ Tân FC và Minh Tiến FC. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Mỹ Tân FC đang tạm dẫn với tỷ số là 3-2 bằng các pha lập công đến từ Văn Định, Văn Tính và Anh Vinh. Hai pha lập công bên phía Minh Tiến FC được ghi do công của Văn Hưng đó là thủ môn và Văn Hoàng cầu thủ mang áo số 7. Chúng ta cùng chờ xem 20 phút của hiệp thi đấu thứ hai thì đội nào sẽ thể hiện được sự quyết tâm cao độ bằng lối chơi hợp lý để tìm kiếm thêm những bàn thắng và có chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là Ngọc Trinh. Bình Thiên FC đang dâng lên đội hình khá cao và vơi dắt ngay bên phần sân của đối phương. Ngọc Trinh sẽ có đá biên dành cho Bình Thiên FC. anh Vinh rất chính xác sẽ có phản góc dành cho Mỹ Tân không được rất hay cần phải hết sức cảnh giác và chắc chắn hơn khi bóng ở phần sân nhà một đội hình có chiều sâu đang giúp cho các thủ Mỹ Thần FC có rất nhiều được sự lựa chọn ở mặt trận tấn công cũng như bố trí nhân sự ở trận đấu này. trọng tài xác định bóng đi hết đường bên ngang và sẽ có phát bóng lên dành cho minh tiến fc chạy chấp quyết liệt rất hay dứt lên ba đều đó là pha ghi bàn đến từ tiến luật một pha cướp bóng và ra chân cực kỳ quyết đoán một lần nữa thì tỷ số trận đấu được kéo về vài xuất phát tỷ số là ba đều đấy là ngọc trinh minh tiến cũng không chịu kém cạnh rất lì lợm trong lối chơi họ đang gây ra vô vàn khó khăn cho nhà đôi kim về. đây là đình huy Đình Huy sẽ qua đá biên dành cho Minh Tiến đối với Minh Tiến thì quân số của họ chỉ có 8 người và theo chúng tôi thì đây là một lực lượng vừa đủ để tham gia giải bóng đá sân năm Phương Nam Văn Sĩ đó là Văn Hưng trận đấu đang được phát độc quyền trên fanpage truyền thông trực tiếp bóng đá và chúng tôi hy vọng rằng những hình ảnh mà chúng tôi đang được phát trực tiếp bằng hệ thống Full HD sẽ được tất cả quý vị và các bạn chúng ta chia sẻ để bà con thân yêu ở ngoài quê hương Ngọc Lặc có thể theo dõi được một trận đấu những người con xa xứ đang sinh sống và làm việc học tập tại Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đó là một nền văn hóa đặc trưng của người dân xứ Mường. Tình huống đá biên tiếp theo dành cho Minh Tiến FC. rất hay không được cầu thủ mang áo số 11 đó là tiến luật đang có một trận đấu hay anh hoạt động hết sức năng nổ đá biên dành cho Minh Tiến đây là Phương Nam Ngọc Trinh không được và ra chân mạnh của Ngọc Trinh đáng tiếc là bóng đi trên cột đó là tình huống xử lý bóng không thành của Văn Luân chỉ cần nhìn một nhịp chạm thôi thì mọi chuyện đã khác Văn Định vẫn đang là Định bóng đi cắt ngang mặt Khung Thành đá đầu không được và ném bóng cực kỳ chuẩn xác và văn luân lại bỏ lỡ cơ hội đó là văn định rất hay trọng tài đã cắt khỏi đó là tình huống của văn trung đã bị phạm lỗi đứng trước bóng đang là phương nam Ngọc Trinh Vẫn là Ngọc Trinh Hai cầu thủ bên phía Minh Tiến đã đoạn được bóng rồi Ngọc Trinh Ngọc Trinh Không vào Đó là pha ra chân đầy chất lượng Bóng đi chạy cột trong gang tấc Nam Anh vẫn còn văn định văn định lần này thì thủ môn văn hưng đã cản phá thành công sẽ có phạt góc dành cho mỹ thần Nam Anh Vẫn Anh Vinh Sẽ có đá biên dành cho các thủ Mỹ Tân Anh Vinh Đấy là Ngọc Trinh Chính xác không được Anh Vinh Đây là Đình Huy Không có gì khó khăn dành cho Văn Hưng Đây là Đình Huy Cắt bóng tốt Tiến luôn Tiến luôn Không được Chuyên nghiệp không vào Đó là pha quan trọng của Văn Luân Hai pha ra chân liên tiếp đến từ Bình Thiên FC Đây là Văn Định Và đây là Định Văn Định không vào Thủ môn Văn Hưng đã kịp chế tài Như vậy là Đình Huy được rút ra sân nghỉ vào thay đó là sự trở lại đến từ thủ quân văn tính phản công dành cho minh tiến tiến luật vừa vẫn là tiến luật đây là văn hoàng Văn Hoàng Văn Hoàng không vào Một khoảng trống mênh mông lộ ra Và cầu thủ mang áo số 7 ngay lập tức tung ra pha chích mũi rất nhanh Thủ môn Văn Sĩ đã xuất sắc Văn Đình được rút ra sân và vào thay đó là Văn Tuấn thì số hiệu không được Đó là pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của Tiến Luật Nếu chạm bóng thành công thì chắc chắn sẽ có bàn thắng rồi Văn Tuấn đây là Văn Tính Văn Tuấn Một bóng khá nguy hiểm Văn Hoàng Văn Hoàng nhưng mà là trọng tài đã cắt khỏi và người bị tối phạt Và chắc chắn có theo vàng Đó là pha phạm lỗi của Văn Tuấn Văn Tuấn bị mất bóng và Văn Hoàng lướt đi rất nhanh Và không còn lý do khác để Văn Tuấn phải kịp kéo sau người đang đứng trước tình huống đá phạt đó là tiến luật tiến luật không qua được hàng rào trọng tài yêu cầu cầu thủ Minh tiến fc thực hiện lại tình huống đá phạt Trọng không qua được hàng rào Văn Thuấn Đấy là Văn Tính Chính xác Ngọc Trinh như vậy là đã có bàn thắng rồi người băng vào lập công đó là văn tuấn cầu thủ mang áo số 9 một lần nữa thì các thủ mỹ tân fc họ lại vươn lên dẫn trước tỷ số hiện tại là 4-3 rất đáng tiếc dành cho Minh Tiến FC khi trong ít phút vừa qua họ có những những tình huống tiếp cận khung thành của đối phương Thời gian trận đấu vẫn còn nhiều Ngọc Trê không vào Một cơ hội quá khó khăn dành cho cầu thủ mang áo số 11 Tuy nhiên vẫn chưa có thêm bàn thắng Ngọc Trinh Đây là Tiến Luật Vẫn là Luật Nguyễn Hữu Phương cũng đã được tung vào sân. Văn Tiến và bằng về can thiệp kịp thời đến từ Văn Hoàng. Trọng tài đã cắt còi. Đó là tình huống mà trọng tài xác định và phạm lỗi đến từ Ngọc Trinh. Văn Hoàng là người đang đứng trước tình huống đá phạt. Văn Hoàng Lần này thì bóng đi quá cao Tỷ số vẫn đang có lợi dành cho Mỹ Thần FC Tuy nhiên khoảng cách hiện tại chỉ là một bàn Và với những gì đang diễn ra từ đầu trận Thì chúng ta vẫn chưa lường trước được kết quả của trận đấu này Khi trọng tài chưa nối hồi còi bán cuộc tình huống trọng tài xác định một pha đá phạt góc dành cho Mỹ Tân. Phản công dành cho Minh Tiến. Đó là pha xử lý của Nam Anh. Đấy là Văn Tính. Hơi mạnh. Và đập hơi mạnh của Văn Tuấn. bóng vào một pha bóng mà người sút quá hay mà người bắt thì rất tài nó tạo nên một pha bóng đẹp mắt đó là tình huống quang chân của tiến luật thủ môn văn sĩ sau thoáng giật mình ở hiệp thi đấu đầu tiên thì anh đang chơi hay vẫn là pha cản phá đến từ thủ môn văn sĩ sẽ có đá biên tiếp theo dành cho minh thế fc phương nam phạt góc dành cho các thỏ đỏ Lê Hưng Lê Hưng không vào đó là pha ra chân đầy sức nặng của thủ môn bên phía Bình Tiến FC vẫn đang là cao thủ Minh Tiến lần này thì bóng đi quá nhẹ đó là pha dứt điểm của Hữu Phương Ngọc Trinh sẽ có đá biên dành cho các thủ áo đỏ Hữu Phương Văn Hoàng Anh Vinh Đường chuyền tốt không được Một pha treo bóng có điểm rơi cực kỳ ấn tượng Của cầu thủ mang áo số 15 Pha bóng anh ngắm đến vị trí của Văn Thuấn Nam Anh Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng 4 phút Tiến luật Trọng tài xác định sẽ có đá biên dành cho Cao thủ Minh Tiến FC Ở trận đấu trước thì Minh Tiến thất thủ Trước tiến luật một bóng khá nguy hiểm đây là văn tuấn ngọc trinh vẫn là ngọc trinh và quảng trần rất mạnh chúng ta không cần phải bàn nhiều nếu pha ra chân của thủ quân văn tính cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 10 và đó là lời khẳng định một pha ốp bù bóng đi với lực đi quá mạnh và không cho thủ môn Văn Hưng bất cứ một cơ nào. 5-3 dành cho Mỹ Thần. Cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 10. Với bàn thắng vừa rồi thì họ đang xây chắc chiến thắng ở trận đấu thứ hai. Tiến luật. Một lối chơi giả dờ kinh nghiệm và rất lì lợm đến từ Mỹ Tần đang giúp họ có được lợi thế dẫn bàn cầm bóng không nhiều tuy nhiên họ tận dụng tối đa những pha bóng mà tiếp cận được khung thành của đối phương để ghi bàn đó là sự khác biệt của nhà nước Kibri ở trận đấu này và họ gửi lời đe dọa đầy đanh thép đến tất cả các đối thủ còn lại ở giải đấu lần này trong khuôn khổ giải bóng đá Ngọc Lạc tại Việt Nam Văn Hoàng đó là pha phạm lỗi đến từ Ngọc Trinh xác định sẽ phát bóng lên dành cho các thủ Mỹ Thân. Thời gian trận đấu không còn nhiều. Văn Tuấn. Đây là Tuấn Luật. Thời gian thi đấu chính thức đã bước qua phút thứ 39. đá chân rất mạnh đáng tiếc là bóng đi trên cột không được như vậy là bóng đã chạm tay và đây là một cơ hội rất ngon ăn dành cho bình Tiến FC để họ có bàn thắng rút ngắn cách biệt khoảng cách đá phản khoảng 7 mét và người đang đứng trước tình huống đá phạt đó là lực luật nguyễn đó là pha ra chân rất mạnh tuy nhiên bóng đi ngay vào một chút nữa thôi thì Văn Sĩ đã có bàn thắng ở trận đấu này. Phạt góc dành cho Minh Tiến FC. Thời gian đang trôi qua những phút thi đấu bù giờ thôi. Dứt điểm không được. Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã hồi còi kết thúc trận đấu trong khuôn khổ bảng A. Giải bóng đá Ngọc Lạc tại Việt Nam. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 5-3 nghiêng về Mỹ Tân. Xin chúc mừng nhà đương kim vô địch một trận đấu quá hay và chúng ta còn gặp lại trong ít phút cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi